Mắc phải những sai lầm này, mẹ có thể đang vô tình tạo ra những đứa trẻ vô ơn và chỉ biết xem thường người khác. Lúc trước khi có con, suốt ngày chỉ nghĩ làm sao để có thật nhiều tiền nuôi con ăn sung mặc sướng cho bằng bạn bằng bè. Giờ thực sự đã có con rồi thì mới biết. Việc dạy con còn khó khăn hơn gấp trăm lần so với việc no cho chúng cái ăn cái mặc. Thời buổi hiện đại quá nhiều cám dỗ, có cả những cái mình không hề biết trước được nên lúc nào cũng lo no lắng cho con. Mà tôi thì cũng không kỳ vọng nhiều gì cả, chẳng cần giỏi giang xuất chúng, chỉ cần con vui vẻ hạnh phúc là người tốt, hiếu thảo lễ phép với mình là được. Khá nhiều người băn khoăn không biết phải làm sao để con ngoan ngoãn, nhưng đôi khi chính những hành động vô tư của bố mẹ khi dạy con cũng có thể khiến trẻ trở thành những con người vô ơn sau này. Vì thế, đừng bao giờ phạm phải ba sai lầm này khi dạy con nhé. Một, Bênh con mù quáng Mẹ nào cũng yêu thương con mình nhất, và đương nhiên trong mọi trường hợp, người mẹ sẽ luôn ra sức đứng về phía con và bảo vệ con. Tuy nhiên, một người mẹ thực sự khôn ngoan sẽ luôn biết cân nhắc mọi chuyện, phân tích rõ ngọn ngành và đúng sai phân minh. Điều này giúp đứa trẻ nếu mắc lỗi sẽ có ý thức được việc mình đang làm và từ đó không dám tái phạm trong tương lai. Thế nhưng vẫn có không ít các mẹ bênh vực con một cách mù quáng, dù trời có sập xuống đi chăng nữa thì họ vẫn luôn cho rằng con mình không có lỗi và bênh vực con một cách mù quáng. Ban đầu đứa trẻ có thể sẽ cảm thấy rất biết ơn vì mẹ luôn đứng về phía mình. Nhưng sau khi nhận thức được, dù mình có sai hay đúng thì vẫn có sự che chở của mẹ, trẻ sẽ dần quen với điều đó dẫn đến tình trạng không xem ai ra gì, kể cả cha mẹ của chúng. Vì thế các mẹ phải thực sự lý trí và tỉnh táo khi dạy con. Hãy dạy con biết nhận lỗi và chịu trách nhiệm với sai lầm của mình thay vì cứ bênh vực con một cách mù quáng. 2. Đáp ứng mọi yêu cầu của trẻ Dưới 18 tuổi, những đứa trẻ đa phần đều sẽ dựa dẫm vào cha mẹ của chúng vì con còn nhỏ và chưa thể tự lập để kiếm tiền phục vụ cho nhu cầu của bản thân. Do đó, việc cha mẹ chăm sóc, no lắng, nuôi lớn con cái là điều vô cùng bình thường. Chưa kể phụ huynh nào cũng mong muốn đem đến những điều tốt đẹp nhất cho con của mình. Tuy nhiên, mẹ không nên quá luông chiều và đáp ứng mọi nhu cầu của con khi chưa xem xét chúng có hợp lý hay không. Một đứa trẻ đòi gì được đấy sẽ rất dễ nảy sinh tâm lý coi bản thân là trung tâm và mọi người xung quanh đều phải cung phụng chúng. Đây là những giai đoạn đầu tiên để hình thành nên tính cách vô ơn, không coi trọng cha mẹ sau này của trẻ. 3. Dọn sẵn con đường đứa trẻ đi Mẹ luôn lo lắng cho con, Thế nhưng mẹ không thể ở bên cạnh con mãi, mỗi đứa trẻ cần học cách tự lập và bước đi trên chính đôi chân của chúng. Một người mẹ dọn đường sẵn sẽ khiến cho đứa trẻ chỉ biết ỉ nại và bị triệt tiêu động lực cố gắng mỗi ngày. Đừng tưởng làm tất cả thay con, lo lắng mọi đường đi nước bước của con là mẹ đang yêu thương con. Thực sự cách yêu thương này hoàn toàn sai lầm. Chúng sẽ tạo ra những trẻ chỉ biết dựa dẫm vào cha mẹ, đồng thời chẳng xâm ai ra gì sau khi ra đời.